trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 12 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần đi ngang của thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường tiếp tục trong xu hướng điều chỉnh. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh thì hơi ít. Theo cá nhân tôi thì nó ít hơn dự kiến. Tuần qua tôi kỳ vọng là VN Index có thể điều chỉnh về test mốc 1000 trước khi có thể có những điểm đảo chiều. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Tuần qua thị trường chúng ta là hoàn toàn là một tuần đi ngang. À, mặc dù có cả yếu tố biến động là đáo hạn phái sinh cũng như là à, đáo à, chốt quỹ ETS tức là cơ cấu danh mục có thể lý giải được điều này à, với những biến động tuần qua bởi vì là tuần qua thì chúng ta biết là các quỹ ETS cơ cấu danh mục cũng như là thị trường thì đang bước vào những ngày cuối cùng của năm 2022 các quỹ đầu tư cũng đang uh, chốt NAV do vậy theo tôi thì nhiều quỹ có lẽ là cũng muốn giữ cái danh mục NAV ở mức nó không được không quá thấp do vậy là cái hoạt động à, đỡ dã nó đã diễn ra nên mỗi khi thị trường có xuống điều chỉnh thì dòng tiền liên tục đổ vào chỉ có nhu cầu là giữ giá cổ phiếu chứ không có nhu cầu là kéo tăng mạnh hoạt động này có thể tiếp tục diễn ra trong tuần tới à, và chúng ta biết là tuần tới là tuần à, thứ ba rồi thứ ba tháng 12 đa phần thì các quỹ hay chốt nó về vào tuần thứ hai hoặc cuối tuần thứ hai hoặc cuối tuần thứ ba của tháng chứ cũng ít quý chốt vào cái tuần cuối cùng của năm bởi vì chúng ta biết các công ty thì đa phần là các công ty đa quốc gia họ sẽ phải tổng hợp dữ liệu rất là nhiều do vậy ờ, họ hay chốt vào tuần thứ hai hoặc là tuần thứ ba do vậy có thể nói là chúng ta sẽ còn một tuần nữa thị trường sẽ biến động đi ngang khó chịu trước khi quyết định một xu hướng lớn hơn Trước khi đi vào phân tích kỹ thuật chi tiết về VN và các nhóm ngành cổ phiếu thì tôi sẽ điểm qua tin tuần qua. Tuần qua thì chúng ta có tin rất là quan trọng cả thế giới chờ đợi. Đấy chính là cuộc họp FOMC à, tăng lãi suất của Fed đúng không ạ? Diễn ra vào đêm ngày 14 dạng sáng ngày 15 tháng 12 thì theo biên bản cuộc họp này thì Fed đã tăng lãi suất 50 điểm phần trăm nhưng có một số điểm đáng lưu ý trong biên bản cuộc họp của Fed. Thứ nhất là GDP của Mỹ thì năm 2022 thì dự kiến sẽ tăng hơn so với biên bản cuộc họp tháng 9. Tháng 9 thì dự kiến là GDP là 0,2 thì tháng 12 này các chủ tịch Fed dự kiến là GDP sẽ 0,5. Tuy nhiên, GDP năm sau 2023 thì các chủ tịch Fed lại dự kiến hạ rất là thấp, hạ từ mức 1,2 của biên bản tháng 9 dự kiến thì tháng 10 biên bản tháng 12 này thì dự kiến nó chỉ xuống còn 0,5 thôi. Điều này đồng nghĩa với việc là năm sau kinh tế Mỹ sẽ lại sẽ qua một đợt suy thoái nhẹ, có thể có một hai quỹ gì đó lại tăng trưởng âm. Và GDP 2024-2025 thì không có nhiều thay đổi, GDP dài hạn cũng không thay đổi, dự kiến ở mức 1,8%. Về tỷ lệ thất nghiệp thì có dự kiến là tăng Tức là năm 2022 thì dự kiến sẽ giảm 1 điểm phần trăm, tức là từ mức 3.8 xuống 3.7. Nhưng 2023 thì tăng 2 điểm phần trăm, từ mức 4,4 lên 4,6. Và tỷ lệ thất nghiệp này tiếp tục giữ ở mức cao 4,6 và 4,5 trong năm 2024 và 2025. Sau đó nó chỉ hạ về 4% vào dài hạn. Về chỉ số lạm phát, PCE của Fed thì dự kiến tăng Tức là dự kiến đóng cửa tháng 12 này chỉ số PCE của chỉ số theo dõi lạm phát của Fed đã trừ đi cái giá năng lượng và giá thực phẩm thì sẽ dự kiến ở mức là 5,6%. À, ờ, cao hơn mức 5,4 dự kiến của biên bản cuộc họp tháng 9 à, ờ, và dự kiến sẽ ở mức là 3,1% năm 2023. Cao hơn mức 2,8 biên bản tháng 9 là 3 điểm phần trăm và dự kiến 2,5% năm 2024 cũng cao hơn 2 điểm phần trăm so với ờ, năm hai ờ, biên bản tháng 9. Dài hạn thì không thay đổi. Về lãi suất, lãi suất của Fed thì dự kiến là cuối năm nay là kết thúc năm rồi đúng không? Tháng 12 kết thúc rồi. 4,4 tức là 4,25 đến 4,5 ạ. Lãi suất năm 2023 thì có tăng uh, 5, 50 điểm phần trăm uh, từ mức là dự kiến trước đó là 4,6 lên 5,1 tức là trước đó thì các chủ tịch Fed biên bản tháng 9 thì dự kiến lãi suất ở mức là 4,5 đến 4,75 thì bây giờ chúng ta biết kết thúc năm 2022 thì đã sát mức đó rồi và dự kiến năm sau như vậy lãi suất năm sau sẽ tăng là 70 điểm phần trăm nữa đồng nghĩa với việc là nhiều khả năng lãi suất tại ngày mùng 1 tháng 2 sẽ tăng 50 điểm phần trăm và lãi suất vào giữa tháng 3 cuộc họp giữa tháng 3 sẽ tăng là 25 điểm phần trăm, đưa lãi suất của Fed lên mức là 5.25, 5 đến 5.25. Lãi suất năm 2024 thì cũng dự kiến là cao hơn 20 điểm phần trăm, từ 3,9 lên 4,1. 2025 cũng dự kiến là tiếp tục cao ở mức là 3,1 cao hơn 2 điểm phần trăm. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là đến năm 2024 lãi suất của Mỹ vẫn ở mức khá là cao, 4,1% dự kiến, tức là 4 đến 4,25, một mức khá là cao. Cái điều này như vậy thì nền kinh tế Mỹ sẽ có 3 năm lãi suất cao, cao so với bình thường. Chúng ta biết trước 2018 thì lãi suất từ năm 2008 đến 2018 lên cao nhất có 2,25 đến 2,5%. Nhưng mà bây giờ cả năm 2023 lãi suất sẽ đứng ở trên 5%, cả năm 2024 sẽ đứng trên 4% và cả năm 2025 sẽ đứng trên 5 trên 3%. Như vậy thì 3 năm này cái việc lãi suất đứng ở trên cao nó sẽ bào mòn ghê gớm đối với sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp và dự kiến đặc biệt là các doanh nghiệp vay nợ nhiều tôi nghĩ là sẽ bị tàn phá tàn phá khá là mạnh đấy đây có lẽ sẽ là quá trình thanh lọc của thị trường quá trình giảm mỡ sau cái giai đoạn vay nợ tràn lan ờ, hơn một thập kỷ kéo dài từ 2008 đến 2022 đấy, 14 năm. Sau 14 năm vú béo thì có lẽ bây giờ chính là lúc thị trường bắt đầu gọt rũa lại thanh lọc thị trường và nếu mà các bạn là chủ doanh nghiệp thì các bạn hết sức lưu ý phải cơ cấu lại dòng tiền thị trường không chỉ khó khăn một năm 2023 đâu lãi suất sẽ tiếp tục đứng trên cao khá là cao đấy mà chúng ta biết là từ cái biên hạn của tháng 9 đến tháng 12 này mới trong một thời gian rất ngắn mà cái quan điểm của Fed nó đã thay đổi khá là nhiều kể cả về cái GDP này, về lạm phát này, về lãi suất này. Đấy. Mà đặc biệt nhá là cái biên độ lãi suất thì hiện nay nó khá là lỏng lẻo, tức là các chủ tịch Fed thì không đồng nhất được với cái biên độ lãi suất nó thể hiện qua cái biểu đồ dot plot này, biểu đồ về lãi suất này. Năm 2023 nhé thì các chủ tịch Fed khá là đồng thuận. Đấy, chúng ta biết này, năm 2023 này, chúng ta có hai chủ tịch Fed là đồng thuận muốn lãi suất ở mức là 4,75 đến 5%. 2 4 6 8 10, chúng ta có 10 chủ tịch Fed muốn lãi suất ở mức là 5 đến 5.25. Đấy. Chúng ta có 5 chủ tịch Fed muốn lãi suất ở mức 5.25 đến 5.5 và cũng có hai chủ tịch Fed muốn lãi suất đứng ở mức 5,5 đến 5.75. Đấy là lý do đa phần là lãi suất của Fed đồng thuận ở mức là 5 đến 5.25. Nếu trường hợp xấu thì có thể tăng từ 5.25 đến 5.5. Như vậy nó sẽ không thay đổi nhiều trong năm sau. Nhưng đến năm 2024 thì các chủ tịch Fed đang khá là chia rẽ. Đấy, Chúng ta có 7 chủ tịch Fed chiếm chưa đến một nửa bạn nhé là muốn lãi suất sẽ hạ xuống mức là 4 đến 4.25. Còn lại ở mức là 4.7 cho đến 5.5 thì chúng ta cũng có là 7 chủ tịch Fed. Đấy, và ở mức dưới 4 thì chúng ta có 4 chủ tịch Fed. Chúng ta có thể thấy cái mức chia rẽ nó khá là sâu sắc trong năm 2024 nên có thể lãi suất năm 2024 được cắt giảm nhưng cắt giảm mức nào chúng ta chưa biết mà có thể cắt giảm rất ít cũng nên chứ không chắc đã được cắt giảm 100 điểm phần trăm đâu. Đến năm 2025 cũng vậy, lãi suất cũng thể hiện sự khá là chia rẽ của các chủ tịch Fed. Đấy, trên 3% cũng chiếm rất là chiếm là số đông từ 3 đến 4%. Dưới 3% cũng chiếm một lượng khá khá và vẫn có một vài chủ tịch Fed muốn lãi suất ở mức trên 4%. Đến 2025 thì khá là đồng thuận, đa phần là muốn lãi suất đứng ở mức là 2,5%. Như vậy, từ 2024 và 2025 thì nó quá là xa vời rồi. Ờ, và trong quá trình đó nền kinh tế cần vận động biến đổi rất là nhiều. Do vậy thì chúng ta cũng đang thấy cái sự chia rẽ ở đây thì nó cũng là phù hợp. 2023 thì các chủ tịch Fed khá là đồng thuận. Bây giờ mức lãi suất cuối cùng nó chỉ ở hai mức, một là 5 đến 5.25 hoặc là hai là 5.25 đến 5.5 không có nhiều thay đổi. Như vậy cái đường lối định hướng chính sách của Fed thì gần như là rõ rồi. Cái lãi suất là rõ như ban ngày. Nhưng có một điểm chúng ta đáng lưu tâm đó là cả năm 2023 là lãi suất sẽ đứng trên cao này. Đấy sẽ là một đòn đánh rất là mạnh trực tiếp vào các doanh nghiệp. Vì chúng ta biết là sức khỏe các doanh nghiệp thì bị bào mòn rất là nhiều ờ, sau 2 năm Covid là 2020 2021. Đó. Và doanh nghiệp sống và tồn tại chủ yếu dựa trên nợ vay Đấy, với nguồn ờ, nợ giá rẻ mà bây giờ với mức lãi suất tăng lên rất là cao. Chúng ta biết đầu năm thì ờ, lãi suất của Fed còn đứng ở mức là 0 đến 0.25. Cuối năm đã đứng đến mức là 4.25 đến 5, tức là tăng 4,25 điểm phần trăm. À 425 điểm phần trăm, tăng hơn 4% lãi suất trong vòng có 9 tháng rất là cao, rất là không liệt và quan trọng là mức lãi suất cao này nó sẽ đứng ở trên cao. Năm nay thì các doanh nghiệp chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi vì đa phần là tín dụng là các khoản vay lãi suất từ năm trước. Nhưng những khoản vay mới đáo hạn và những khoản vay mới từ năm sau thì nó sẽ thực sự là vấn đề. Vì đây là chúng ta biết là lãi suất cơ bản của Fed nhé. Nó như lãi suất của ngân hàng trung ương chúng ta mới đứng ở 6% ạ. Mà các uh, ngân hàng, hàng ờ, thương mại của phần đã huy động đến 11 12% cho vay dài từ 12 đến 15 16% rồi. Thì tương tự như vậy, lãi suất của Fed đứng ở mức là 5% thì các ngân hàng của Mỹ huy động chắc chắn cũng là cao hơn mức đó và khi cho vay ra thì cũng phải cao nữa. Như vậy các khoản vay của Mỹ trước đó khoản vay thế chấp nhà ở mức là tầm 4%. Hiện nay thì nó đã được cộng thêm 4% nữa là lên 8 đến 9% và tương lai ít nhất là cộng thêm 1% nữa là 9 đến 10%. Thực sự với mức lãi suất 9 đến 10% đối với các nước phát triển như Mỹ và châu Âu thì nó là một thảm họa. Đối với những nước như Việt Nam thì 9-10% là bình thường. Đấy, dân chịu khổ quen rồi, làm nô lệ mãi quen rồi. Nhưng đối với những nước mà nó quen làm ông chủ quen làm lãnh đạo không chịu khổ quen thì mức lãi suất 9 đến 10% sẽ bóp nghẹt nền kinh tế khá là sớm. Đến năm 02 023 thì nhiều người đang dự kiến nó là một năm gọi là tiền hung hậu cát nhưng mà theo tôi thì có lẽ không hẳn đâu. Có lẽ nó là sẽ là một năm nó khá là tương lai khá là bất định. Rất là khó khăn với nền kinh tế thực. Còn với thị trường tài chính thì có lẽ là khá là bất định mà theo tôi thì có lẽ là không phải là tiền hung hậu cát đâu có lẽ nó sẽ lặp lại kịch bản của 2022 thôi đầu năm có thể hứng khởi được một chút nhưng mà cuối năm thì chúng ta chưa biết đi về đâu đâu còn đi về nơi xa lắm đó là về cái ờ, biên bản của Fed và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các nền kinh tế thế giới nhé chúng ta lưu ý ờ, lạm phát của Mỹ tuần qua Tuần trước thì chúng ta biết rồi, lạm phát của Mỹ tuần trước khá là tốt, đứng ở mức 7,1%. Cái điều này thì nó cũng không bất ngờ bởi vì trước đó tôi đã dự kiến với các bạn rồi, lạm phát cuối năm là có thể giảm mạnh đấy xuống dưới 7% và đến tháng 3 năm sau thì lạm phát có thể giảm về mức là trên dưới 5%. Đến ờ, giữa cuối năm sau thì lạm phát sẽ giảm về mức là khoảng 3 3 đến 3,5%. Thực ra khi lạm phát giảm từ tầm 3% thì may ra Fed mới bắt đầu cắt giảm lãi suất. Kinh tế suy thoái cộng với lại lạm phát giảm mạnh. Đây là chúng ta đang tính trong điều kiện bình thường hiện nay. Còn chúng ta chưa tính đến yếu tố nên khi Trung Quốc mở cửa và cái cầu tiêu dùng tăng vọt lên thì lúc đó có thể lạm phát nó lại quay ngược đầu lên thì chưa chắc kịch bản Fed đã cắt giảm lãi suất 2024 đâu. Đấy, vì điều đó nó quá xa vời đúng không ạ? có lẽ chúng ta chỉ nhìn theo cái kế hoạch giống như Fed thôi. Fed là 3 tháng ờ, là đưa ra cái dự báo kinh tế một lần. Có lẽ tầm nhìn chúng ta bây giờ chỉ nên nhìn 3 tháng một thôi. Chứ còn tầm nhìn mà 10 năm. Thực ra thì tôi vẫn có view 10 năm. Chính xác các bạn tôi vẫn có view 10 năm. Và view 10 năm theo quan điểm cá nhân tôi nhé. Thì 2025 kinh tế mới chạm đáy cơ. Thị trường chứng khoán có muốn chạm đáy trước thì cũng phải 2024. Không có chạm đáy sớm hơn đâu đấy là view dài hạn nhưng còn ngắn hạn thì chưa ngắn hạn thì theo tôi là thời điểm này kể cả chứng khoán Mỹ chứng khoán Việt Nam nó đang là thời điểm phục hồi kỹ thuật nó là một sóng hồi B trong quá trình sau sóng hồi B khi nào đạt đỉnh thì nó sẽ uh, rơi vào cái sóng điều chỉnh C dự kiến sóng điều chỉnh C mới là sóng thật sự là bò tùng xẻo nó rất là lê thê đó là về tin tức của Mỹ còn đối với tin tức của các nền kinh tế lớn khác thì chúng ta biết tuần qua thì các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cũng tiếp tục tăng lãi suất khá là mạnh mẽ. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ lần thứ hai trong năm tăng lãi suất 50 à, điểm phần trăm, đưa lãi suất từ 0.5 lên 1%. Chúng ta phải biết là Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ là miễn nhiễm tăng lãi suất trong 15 năm qua. Kể cả giai đoạn 2015-2018 phép tăng lãi suất nhưng Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ không tăng, vẫn giữ ở mức không âm 0 nhưng mà bây giờ thì ngân hàng trung ương thụy sĩ đã phải hành động hành động hai lần tăng liên tiếp nó cho thấy một cái tín hiệu là lạm phát nó không hề đơn giản cái việc uh, chu kỳ kỷ nguyên tiền rẻ đã kết thúc rồi có lẽ bây giờ chúng ta sẽ là kỷ nguyên chạy đua ngược tức là kỷ nguyên tiền đắt chúng ta bây giờ câu hỏi sẽ là tiền đắt đắt đến bao giờ và đắt bao nhiêu đó là câu hỏi chúng ta cần trả lời đối với Fed thì có lẽ chúng ta biết là tiền đắt đến bao nhiêu rồi À nói riêng một chút thực ra cái dự kiến lãi suất này của Fed thì là 5.25 là đỉnh của hiện tại trong 3 năm tới. Nhưng nếu theo quan điểm cá nhân tôi ạ nhé, đây tôi đang nói nhé, chưa hết là quan điểm cá nhân nhé, có thể đúng có thể sai. À, theo quan điểm cá nhân tôi thì 5.25 không phải là đỉnh của chu kỳ lãi suất đâu. Nếu tôi nhìn theo cái US bond 10 năm ạ, thì trong chu kỳ tới ạ, thì tôi không biết là trong mấy năm tới thì Fed sẽ đi như thế nào nhưng trong vòng từ giờ đến 2020, đỉnh của lãi suất của Fed nó sẽ là đối xứng. Nó theo cái chu kỳ đối xứng thì nó phải rơi vào mức đâu đó tầm 7 đến 8%. Không phải là 5 đâu nhé. 5 không phải là mức cuối cùng của Fed đâu. Đây, tôi có thể chỉ luôn cho các bạn một chút. Dựa trên lãi suất trái phiếu thôi. À, đây là tôi đang thuần nói về kỹ thuật nhé. Còn thông tin tương lai là những chuyện ấy chưa xảy ra chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật thì chúng ta có thể đoán định được tương lai. Chứ còn nếu dựa vào phân tích cơ bản thì không đoán được các bạn nha. Đây. Dựa vào phân tích kỹ thuật thì ngày đó tôi đã dự kiến trước là là là bon của Mỹ sẽ lên khá là mạnh khi nó break out lúc 2% đấy. Bây giờ chúng ta cũng dựa tiếp vào phân tích kỹ thuật thôi. Chứ còn uh, cơ bản thì đoán trước năm là không đoán được. Bởi nó quá xa, quá dài sẽ có nhiều biến động. Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy cái chu kỳ tăng và giảm lãi suất trước đó. Lên thế nào thì giảm thế các bạn nha. Đấy. Chu kỳ của lãi suất bon của chúng ta này là hoàn toàn đối xứng nhau đúng không ạ? Nếu các bạn chú ý thì chúng ta đang có cái chu kỳ trục đối xứng này. Đây. Chu kỳ uh, giảm của chúng ta kéo dài nó tương ứng thôi. Sau cái chu kỳ đối xứng này này. Đấy. Thì bắt đầu đến chu kỳ tăng ngược thôi. Bây giờ chúng ta tăng dốc hơn. Ngược lại. Đây chúng ta nhìn này hai quả bom đối xứng này là nó tương tự nhau này hai quả bóng nhé tôi thì tôi hy vọng tôi sai nếu mà tôi mà đúng thì tôi nghĩ là nền kinh tế thế giới sẽ tan nát lắm lãi suất của Fed mà đưa lên 8 9% thì không hiểu các nước khác sẽ đưa lên bao nhiêu cũng như chúng ta cũng phải lường trước kịch bản nó giống như các nước như Brazil với Argentina bây giờ năm nào lạm phát trăm phần trăm họ thành quen múa rồi Đấy. chứ chúng ta bây giờ lãi suất 14 5% đã kêu nhưng mà đây, ờ, chúng ta có thể nhìn thấy những quả bóng nó đối xứng nhau khá là đều. Cái chu kỳ gọi là ngon nhất thì nó kết thúc rồi. Đúng chưa ạ? Đấy. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái chu kỳ tiếp theo này. Nó cũng là một chu kỳ quả bóng đối xứng này. Chu kỳ này của chúng ta thì đã bắt đầu rồi. Có lẽ nó sẽ kéo dài đến ờ, năm 2030 mấy, 10 năm cơ. Đấy, và đỉnh lãi suất chu kỳ này thì nó cũng sẽ tương tự đỉnh lãi suất chu kỳ trước thôi. Không có gì cả. Lãi suất trái phiếu dài hạn mà lên ở mức là 6% thì bond của Mỹ phải ngắn hạn phải lên tầm 8% là phù hợp tất nhiên là chúng ta chưa biết được cách đi của nó theo quan điểm của tôi thì nó còn rất là rích rác và rất nhiều vấn đề như vậy chúng ta phải hiểu là trong cái chu kỳ này lãi suất sẽ có xu hướng là đi đi một chiều Đó. một chiều tăng ngược tất nhiên là nó đi cách nào chúng ta chưa biết được nhá đấy là đấy là những cái mà kỹ thuật nó có thể cho chúng ta cái dự báo được Ok, thôi chúng ta trở lại với ờ, hiện tại thôi chứ bây giờ nhìn 10 năm nó quá là xa vời đúng không ạ? Đến đâu hèn đấy, lúc đấy con cháu chúng ta lo thì chúng ta đấy đầu tư trên tự tài, trường tài chính chúng ta sợ gì? Nước lên thuyền nổi mà, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ trở về với hiện tại nhá. Đi lan man quá khứ động hơi hơi hơi nhiều à. Đó là những thông tin về nè, tin tức về thế giới Với những thông tin thế giới như vậy thì thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua thì nó cũng bị ảnh hưởng. Là việc Fed tăng lãi suất khá là mạnh, cao hơn dự kiến thị trường. Trước đó chúng ta biết là thị trường thì dự đoán là Fed đưa mức lãi suất cuối cùng sẽ lên mức là 4.75 đến 5 thì hiện nay dự kiến của Fed là tăng hơn uh, à, 25 điểm phần trăm. Uh, Dow Jones thì cũng như thường lệ thôi là xuống theo tin Dow Jones hiện tay đã tạo cái mô hình ngắn hạn hai đỉnh. Chúng ta nhìn thấy Dow Jones đã tạo mô hình ngắn hạn hai đỉnh rồi. Như vậy cái mốc tiếp theo Dow Jones hướng đến nó vẫn là phù hợp với mức điều chỉnh. Target tiếp theo hướng đến là 32.300. À, còn theo kỹ thuật thì nó hoàn toàn có thể là test lại cái đường chen line kênh giá trước đó nó đã phá qua đây. Tôi zoom nhỏ lại thì các bạn sẽ nhìn thấy cái kênh giá đây. Đấy, nó có hai đường cái hai đường chen line này hỗ trợ này và với cái mức chen line này thì nó có thể đầu về đâu đó tầm uh, 31k8 31k7 nó tùy theo thời gian chạm nhá nó cũng trùng với lại uh, Fibonacci là 50% của sóng uh, tăng trước đó theo cá nhân tôi ở đánh giá thì Dow Jones sẽ điều chỉnh về đây sau đó sẽ bước một giai đoạn sideways sideways hoàn toàn là có thể tăng tiếp trong sóng B, có thể đạt một cái đỉnh đâu đó vào quý 1 khi Fed kết thúc tăng lãi suất. Dự kiến nó đâu đó khoảng 358 à, 36. Đây sẽ là mốc hướng đến của Dow Jones trong quý 1. Đây là chúng ta đang kỳ vọng nhé, nếu không có gì diễn biến bất ngờ và với điều kiện là Dow Jones sẽ tích lũy được từ giờ cho đến tháng 1 và không đóng cửa dưới 31.500. Còn nếu trường hợp mà Dow Jones lại phá tung xuống 30.000 29.000 thì chúng ta không mơ có được cái đỉnh 36.000 nữa đâu mà có lẽ là 34.600 đợt vừa rồi đã là đỉnh rồi đó như vậy thì với Dow Jones thì hiện tại ngắn hạn sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh và sau đó là tích lũy không có biến động mạnh trừ khi Dow Jones phá qua 31.500 thì lúc đó sẽ có biến động mạnh hơn đó là thế giới với quan điểm tôi thế giới bây giờ giao dịch ổn định như vậy thì không đáng lo và thứ hai là chúng ta biết là Hiện nay thì cũng đã bước sang là những cái tháng cuối ngày cuối cùng của năm 2022 rồi. Do vậy nhiều khả năng là trước và sau Tết dương lịch 2 tuần chỉ số Dow Jones sẽ không biến động mạnh đâu. Nên tôi kỳ vọng là Dow Jones sẽ ổn định ở mức là 32-33 ngàn thôi. Đó là về Dow Jones ổn định quanh 33 ngàn cộng trừ như vậy thì đối với thế giới sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam nữa. Và chúng ta sẽ test trực tiếp Việt Nam thôi. Chứ còn thế giới thì theo tôi là nó ổn định rồi. Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi những biến động của thế giới. Đối với Việt Nam thì tuần qua chúng ta có những thông tin ờ, khá là tích cực đúng không ạ? Như chúng ta biết là cái xuất khẩu của Việt Nam này thì à, đạt kỷ lục 700 tỷ. Đây cũng là một trong những thông tin rất là tích cực mà chúng ta tiếp tục thẳng dư thương mại. Đây là năm thứ 10 chúng ta thẳng dư thương mại rồi. Cái điều này nó rất là tích cực luôn. Tức là chúng ta không hề gặp sức ép tỷ giá nhé. Các bạn lưu ý nhé. Còn việc uh, sức ép tỷ giá của chúng ta tăng giá một phần là do tâm dư lý là găm giữ và một phần nữa là do việc đồng Việt Nam đồng mạnh lên thì cái lợi thế của chúng ta phải kém đi do vậy chúng ta bắt buộc cũng phải điều chỉnh nó phù hợp thôi vì đô la nó quá mạnh cái tin tức thứ hai nó cũng hỗ trợ cho thị trường là chúng ta biết là khối ngoại tiếp tục miệt mài đây là tuần giải ngân mua dòng thứ năm của khối ngoại rồi tuy nhiên có một điểm đáng lưu ý nhé cái tốc độ và cái giá trị mua dòng thì nó giảm khá là nhiều đấy giảm 55% à, về giá trị mua dòng Tức là tuần này thì khối ngoại chỉ mua dòng là 1.800 tỷ so với mức là hơn 4.000 tỷ tuần trước. Và chúng ta biết thống kê từ đầu năm đến giờ thì khối ờ, từ tháng đầu tháng 11 đến giờ thì khối ngoại đã mua dòng là gần 1 tỷ đô la rồi, hơn 20.000 tỷ rồi. Nhưng mà cái tốc độ tuần qua đã giảm khá là mạnh nhá. Như vậy nếu theo quan điểm cá nhân tôi nhiều năm trên thị trường thì nhiều khả năng khối ngoại sẽ mua dòng chúng ta 1 đến 2 tuần nữa thôi và cái mức độ mua dòng nó sẽ gần như là sẽ kết thúc từ giờ đến Noel thôi sau đó nó sẽ trở lại mua bán cân bằng nên cái lực đỡ từ khối ngoại sẽ không còn nhiều dư địa không còn nhiều để hỗ trợ thị trường tăng mạnh nữa chúng ta biết là trong cái sóng tăng phục hồi vừa qua của thị trường từ 870 lên 1001 là có phần góp sức rất là lớn từ khối đầu tư ngoại vì họ chỉ mua dòng họ mua vào họ tích luôn cổ phiếu lại không có nhu cầu bán ra nên nó gọi là làm giảm nguồn cung tiềm tàng trên thị trường nguồn cung giá thấp đấy là lý do thị trường chúng ta đi một mạch đi băng băng về đích nhưng mà sau Noel thì có lẽ điều này không còn và thị trường sẽ bước về trở lại giao dịch nó khá là diễn biến rằng co cũng như mỗi cổ phiếu sẽ có một câu chuyện riêng về cái đầu tư công thì năm sau Dự kiến chúng ta sẽ giải ngân 700 tỷ. Đây sẽ là một van tín dụng, một trong những van bơm tiền cho thị trường. Đấy. Kế hoạch năm sau chúng ta sẽ giải ngân 700 tỷ. Cao hơn năm trước. Năm trước của chúng ta là 640.000 tỷ. Thì ờ, theo thống kê chúng ta dự kiến giải ngân được khoảng hơn 80%. Tức là đâu đó nó rơi vào khoảng là 550.000 tỷ. Còn năm sau dự kiến chúng ta giải ngân 700.000 tỷ. Cứ lấy theo tốc độ ờ, quyết toán giải ngân đầu tư công trong vòng 5 năm trở lại đây thì ở mức là 85 đến 90%. Như vậy năm sau chúng ta sẽ giải ngân được khoảng đâu đó khoảng 600.000 là ít nhất. Sẽ có 600.000 được bơm ra thị trường. Tín dụng thì dự kiến năm sau chúng ta cá nhân tôi đánh giá sẽ tăng trưởng là tín dụng khoảng 12% thôi bằng những năm trước Covid thôi chứ không như năm 2010 nay là trên 14% nữa. Năm nay dự kiến tín dụng chúng ta tăng trưởng khoảng 15%. Năm sau thì sẽ ở mức là 12 hoặc 13% với dư nợ tín dụng là 12 triệu tỷ thì à, chúng ta vẫn cung ra tín dụng dòng là không hề thấp, tầm 1,5 triệu tỷ. Kết hợp với 700.000 tỷ đầu tư công, như vậy chúng ta có 2.200 tỷ rồi. Cá nhân tôi dự kiến năm sau ngân hàng nhà nước sẽ mua vào đô la, sẽ đưa cái mức dự trữ đô la từ mức là 86 tỷ đô hiện nay lên khoảng 100 tỷ đô. Như vậy ngân hàng nhà nước cũng sẽ cung dòng qua kênh mua đô la vào khoảng 300.000 tỷ là chúng ta sẽ có 2,5 triệu tỷ trong năm sau. Đó sẽ là một nguồn lực rất lớn. Nhưng nguồn lực này sẽ chảy vào đâu thì đấy sẽ là vấn đề. Nếu chảy vào sản xuất thì thị trường tài chính của chúng ta uh, sẽ không có biến động mạnh, nó sẽ biến động là ổn định và bền vững thôi. Nhưng ngược lại, nếu nó chảy vào uh, các kênh phi sản xuất, tôi thì tôi không tin vào khả năng chảy nhiều vào công phi sản xuất đâu. Nếu dòng tiền chớp nhoáng thì tôi nghĩ là nó có thể một phần được chảy vào thị trường chứng khoán chứ còn chảy vào bất động sản thì tôi nghĩ khó thời điểm hiện tại thì cái kênh tín dụng bất động sản sẽ tiếp tục bị siết rất là mạnh bởi vì nó phù hợp thôi chúng ta không thể đi đa cấp sổ đỏ mãi được giá thì nó đã quá là cao rồi vượt xa cái mức chịu đựng của những người có nhu cầu thật còn nếu chúng ta tiếp tục cung tín dụng đó thì chúng ta chỉ thổi qua bong bóng phòng hơn thôi chứ thực tế tiền không có vì chúng ta chỉ đi ca cấp với nhau thôi mà nên theo tôi thì năm sau sẽ một năm khó khăn về nền kinh tế thực thì như vậy dòng tiền sẽ phải được nắn vào các doanh nghiệp sản xuất để sản xuất ra của cái vật chất thực để chúng ta tiêu dùng đã. Một uh, ngay cả chủ tịch của hiệp hội uh, bất động sản thì cũng uh, trong đợt vừa rồi có hội thảo thì cũng đưa ra là cứu thì không cần cứu bất động sản nhưng mà cần hỗ trợ thông qua cơ chế chính sách để giải cái ờ, gỡ cái nguồn nút thắt về thanh khoản mà theo tôi thì cái phần này nó có trách nhiệm của cả hai bên thứ nhất là về giới điều hành chính phủ thì chúng ta nên đưa ra những cái việc tháo gỡ khó khăn về việc cái quyết giải quyết dự án rồi cái luật nhà đất của chúng ta cần phải thông qua để các dự án không ở trạng thái treo nữa. Còn về phía doanh nghiệp thì theo tôi các doanh nghiệp cần phải chấp nhận là cái mùa thu hoạch đã qua rồi. Bây giờ cái việc đầu tiên của các doanh nghiệp phải là tồn tại chứ không phải là kiếm lợi nhuận. Có được lợi nhuận thì không tốt, không thì lỗ cũng phải nên bán. Bớt một phần tài sản để chúng ta tồn tại đã. Trong đầu tư thì có những lúc chúng ta phải lùi một bước để tiến ba bước, còn các bạn mà cố gồng không chịu lùi đến lúc mà mỏi quá các bạn buông tay thì nó sẽ sập luôn chứ nó nó nó sẽ là phá sản luôn chứ không phải là lùi để tiến nữa cái mùa thu hoạch à, tối đa hóa lợi nhuận là quá lâu rồi không còn nữa doanh nghiệp nào mà bán cắt lô sớm giải phóng hàng tồn kho sớm thì doanh nghiệp đó có dòng tiền để quay vòng thì sẽ tồn tại những doanh nghiệp nào cố chấp cố ôm hàng và giữ hàng trên cao thì đến một lúc nào đó tất cả mọi nguồn tiền bị chặn lại thì doanh nghiệp đó sẽ là doanh nghiệp phá sản thôi cái này không có thể tránh khỏi và thị trường cần trải qua những đợt thanh lọc như vậy để nó phù hợp về phía chính phủ thì chúng ta cũng nhận thấy là chính phủ có những cái là hành động nó cũng khá là nhanh vì chúng ta biết là chính phủ chúng ta cũng có mới đưa ra cái định hướng là sẽ sửa cái uh, thông tư 65 tại tôi một chút Đây, chúng ta biết là cái Bộ Tài chính của chúng ta thì cũng có đưa ra uh, tất nhiên là dự thảo thôi mới trình lên cái uh, chính phủ về việc sửa đổi cái uh, mục đích phát hành cũng như là những cái uh, về nhà đầu tư chuyên nghiệp này uh, quy định này tức lùi một năm chính xác là lùi một năm vẫn áp dụng vẫn áp dụng là những cái quy định cũ về 65 nhưng lùi cho doanh nghiệp thêm thời gian tháo gỡ một năm có thể nói là đây là một trong những cái hành động nó khá là mềm dẻo và cấp thiết của chính phủ những nhà tạo ra luật thì nhưng mà vấn đề của chúng ta là lùi như vậy liệu doanh nghiệp có phát hành được cho nhà đầu tư nhỏ lẻ mới hay không thì xin thưa các bạn là với những lùm xùm về trái phiếu doanh nghiệp như năm 2022 này thì niềm tin nhà đầu tư không còn do vậy theo cá nhân tôi cái việc lùi và gỡ nghẽn này nó chỉ là một cái biện pháp kỹ thuật và giải quyết được một phần cái khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản thôi đấy chứ còn nó sẽ không không không có tác dụng gì về việc nhà đầu tư cá nhân nữa. bây giờ mà doanh nghiệp chào mời vay thì e hơi khó ờ, vì muốn để nhà đầu tư cá nhân vay thì vay với lãi suất bao nhiêu chúng ta biết bây giờ đến lãi huy động của ngân hàng cũng đã lên 12% và nếu với đà này với việc Fed mà tăng lãi suất lên 5,25 này theo quan sát của nhiều năm của tôi thì lãi suất ngân hàng Việt Nam thường cao hơn lãi suất cơ bản của Fed khoảng 3 đến 3,5%. Như vậy lãi suất hiện nay lãi suất điều hành lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước chúng ta đang là 6%. Nhiều khả năng năm sau lãi suất của chúng ta sẽ tăng từ 2 đến 2,5%. Đây là theo quan điểm cá nhân tôi là tầm 8 đến 8,5%. Như vậy lãi suất huy động các ngân hàng theo tôi sẽ có ngân hàng huy động chạm mức 14 đến 15%, 14 chưa ăn thua gì. Về những kỳ hạn dài cộng cả thưởng nhé. Các bạn chờ mà xem. Với mức huy động mà 14 15% ạ thì bạn nghĩ là trái phiếu muốn huy động được tiền phải trả bao nhiêu? 20%. 20% trả công ty nào chịu được cả. Và nếu mà đưa tiền cho các công ty như vậy khác gì bạn ném tiền đi đốt đi cho nhanh. Đưa cho họ xong không có ngày đòi lại đâu. Do vậy, theo cá nhân tôi ờ, thì các doanh nghiệp bất động sản, cái cửa để đáo hạn, để huy động mới từ nhà đầu tư cá nhân là không có cửa đâu. Bây giờ chỉ còn là huy động từ các nhà đầu tư tổ chức và gán bớt tài sản thôi, cũng như bán tháo tài sản hạ giá sản phẩm xuống. Chứ còn uh, doanh nghiệp nào mà cố gồng thêm để chờ cơ hội qua thì theo tôi không có đâu. Chúng ta cứ nhìn cổ phiếu của chúng ta biết. Chia 3 là chia 4 là đa phần các doanh nghiệp cổ phiếu đều chia 3 chia 4 do vậy giá bất động sản khi nó ta tăng quá cao rồi nó chia đôi chia đôi vẫn là vẫn là đắt chia 3 chia 4 là bình thường có những nơi sẽ chia 5 xẻ 7 luôn không phải chia 3 chia 4 đâu đất rừng đất đồi này rồi thì ờ, ờ, đất nương rẫy đất nông nghiệp đẩy vút lên trên thì phải trả giá thôi cái này là bình thường ừ. Tôi nghĩ là bây giờ nhiều nhà đầu tư chứng khoán còn ước là chứng khoán của chúng ta chỉ chia đôi đúng không? Chứ không phải là chia 5 xe 7. Thế nên bất động sản chia đôi là bình thường, bình thường, rất bình thường, không có gì cả. Đó là xét về yếu tố tin tức nhé. Thì với những tin tức nó khá là tích cực. Nhưng có một điểm lưu ý. Thông thường những tin tức tích cực thì lại thường ra ở những vùng đỉnh. Đấy, chúng ta lưu ý nha. Tất nhiên lần này theo cá nhân tôi thì vẫn là đỉnh ngắn hạn thôi chưa phải là đỉnh của cái sóng phục hồi B đâu. Nhưng đã có những cái dấu hiệu bởi vì tin tức hỗ trợ ra nhưng mà chúng ta lại thấy giá nó không tăng. Đây, phần index của chúng ta đây. Những tin tức tốt thì ào ạt ra nhưng giá không tăng. Giá đi ngang. Và riêng từng câu chuyện riêng từng cổ phiếu thì chúng ta thấy hiện tượng kéo xả nó khá là rõ. Do vậy chúng ta hết sức lưu ý và cẩn thận. Thời điểm này cá nhân tôi đánh giá nhé, index của chúng ta có hai kịch bản từ giờ cho đến uh, Tết âm sẽ có hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất, sau nhịp tích lũy này có thể dựa vào một cái động lượng nào đó mà nhóm cổ phiếu trụ cột sẽ được kéo lên và index sẽ cán đích là vượt 1001, 1001 lên 1130, thậm chí ờ, có thể là chỉ vượt 1001, có thể là lên 1130. Thì sau đó thì vẫn đi xuống. Nếu mà kéo lên được vượt 1001 phá giả cái chen này. Đây, giả sử phá như thế này thì sau đó nó sẽ đi xuống khá là sâu bởi vì nếu nó kích hoạt kéo vượt được nghìn mốt này thì đa phần nhà đầu tư sẽ bị kích hoạt là lệnh mua ở khu vực này và lúc đó nhà đầu tư lớn họ bán ra thì sau đó còn lâu họ quay lại mua thì sau đó nhiều khả năng thị trường sẽ bước vào cái nhịp điều chỉnh khá là mạnh trong tháng 1 cuối tháng 1 trước hoặc sau Tết âm và lúc đó đích điều chỉnh thì nó không phải là quanh 1.000 nữa. Nó hoàn toàn có thể kéo về đâu đó tầm quanh 930. Kịch bản thứ hai, nếu thị trường tiếp tục lắc đi ngang 1-2 tuần nữa ở quanh khu vực hiện tại. Đấy, 1040, 1070 này. Thì sau đó thị trường sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh nhẹ nhàng hơn. Bởi vì khi nó tích lũy nó được cân bằng hàng ở khu vực này thì sau đó nó vẫn sẽ bước vào điều chỉnh tại thời điểm mà cuối vụ thôi khi vốn đầu tư ngoại thì đã rút đi còn à, vốn nhà đầu tư nội hoặc là những tổ chức có nhu cầu là thu tiền về cuối năm cái mức chi trả quyết toán cuối năm rồi thu tiền về để trả lương thưởng cho cán bộ công nhân viên các kiểu thì cầu tiền mặt nó sẽ khá là lớn nên không có động lực để đi lên thì thị trường sẽ trải qua một điều điều chỉnh tự nhiên mà mức điều chỉnh sẽ hướng đến là vùng 980 000 sau đó thị trường sẽ lại bắt đầu hấp thụ thông tin và khi cầu tín dụng bắt đầu mở vào đầu năm sau Tết thì sẽ bắt đầu túc tắc tăng trở lại để tiếp tục hoàn thành sóng tăng B. Chúng ta biết là đây là sóng 1 của sóng phục hồi B. Chúng ta đang ở cái sóng điều chỉnh 2 của sóng phục hồi B trước khi có thể tăng lên sóng 3. Đó. Sóng 3 thì 1200, 250 hay 1300 chúng ta phải đợi đã. Nhưng mà chưa có lẽ là như vậy. Như vậy cả hai kịch bản này thì chúng ta biết là xác suất để thị trường điều chỉnh sẽ là khá là cao. Vấn đề chỉ là điều chỉnh ở đâu thôi. Và như vậy thì thời điểm này không phải là thời điểm canh mua. Còn bạn nào có những cổ phiếu vẫn ngược dòng, tôi biết là như vậy. Nhưng chúng ta biết là 80 cổ phiếu phần trăm cổ phiếu sẽ đi theo thị trường. Nếu mà bạn uh, hy vọng bạn mua phải cổ phiếu ngược dòng thì bạn hãy nhớ là mình chỉ có xác suất 20% mình chọn đúng thôi. Ờ, nếu mà bạn chọn đúng thì xin chúc mừng bạn. Hy vọng là các bạn may mắn. Còn nếu không, theo cá nhân tôi thì thời điểm này lại không phải là thời điểm mua. Mà thời điểm này chúng ta nên canh những vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu chúng ta đang cầm chốt lời hoặc là chốt hàng để đi ra chờ mua lại giá thấp hơn đón cái sóng quý 1. Còn đầu năm sau thì nền kinh tế thực nó cũng nếu mà nói về nó sáng sủa hơn thì tôi nghĩ là là không sáng sủa hơn đâu nhưng mà nó sẽ biến động theo chiều nào thì chúng ta chưa biết được Đấy. thứ nhất là bài toán trái phiếu thì đương nhiên là thanh khoản các doanh nghiệp ừ, vẫn còn thôi những doanh nghiệp nào dồi dào thanh khoản thì năm nay đã bỏ tiền ra mua lại trái phiếu rồi còn những doanh nghiệp nào không mua lại là gần như là đa phần là không có khả năng mua lại hoặc hết tiền rồi đấy và cái nữa thì chúng ta biết là tín dụng năm sau nếu cung ra nhiều khả năng nó sẽ đi vào nền kinh tế sực nó sẽ cung về các ờ, doanh nghiệp sản xuất thôi chứ nó sẽ ít có xu hướng vào cái thị trường tài chính. Nếu thị trường tài chính hút được tiền, có lẽ nó cũng là những dòng tiền ờ, nóng, ờ, ờ, dừng chân vào chú chân ngắn hạn thôi. Do vậy, có nhiều chuyên gia thì nhận định là hy vọng năm 2023 là tiền hung hậu cát và cũng có nhiều luồng ý kiến là nhận định là thị trường chứng khoán đã đạt đáy chu kỳ và bước vào chu kỳ uptrend 10 năm theo tôi là không nhé đây là quan điểm cá nhân tôi thì không thị trường chứng khoán Việt Nam mới bước xong cái sóng giảm A bây giờ đang là sóng phục hồi B và sau sóng phục hồi B sẽ là sóng giảm C chúng ta còn thời gian giảm khá là dài chưa chưa vào uptrend đâu nền kinh tế thực đã vào đá những cái xấu nhất đã ra đâu đúng không năm nay là chúng ta mất niềm tin về khủng hoảng trái phiếu thôi còn chúng ta biết là rất nhiều doanh nghiệp sản xuất thực của chúng ta cuối năm nay là hết đơn hàng rồi năm sau quý 1 thì chưa có đơn hàng nền kinh tế Mỹ và châu Âu thì đang đóng cửa và thu hẹp nên cầu thu hẹp thì đương nhiên là cái nguồn cung của chúng ta cũng sẽ phải thu hẹp nói chung là bàn về vĩ mô dài quá nó rất là phiền tôi nghĩ là trong một video nhận định ngày tuần này thì nó không có nhiều tác dụng như vậy chúng ta tuần tới thôi theo cá nhân tôi là các bạn mà cầm hàng thì chúng ta tiếp tục canh những cổ phiếu của chúng ta đến những vùng kháng cự chúng ta chốt lời. Còn thời điểm hiện tại tuyệt đối không mở lệnh mua mới. Còn nếu mà các bạn chết đinh được trong phiên thì ok, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu các bạn lưu ý chết đinh thì chúng ta cũng tùy theo những cái vùng hỗ trợ mạnh mới mua để chết đinh giảm giá vốn cũng được. Đấy cũng là một biện pháp. Còn ờ, mua mới thì theo tôi là không nên. Và tỷ trọng thì các bạn nên hạ. Đấy, kể cả chết đinh thì các bạn cũng chỉ nên giữ tỷ trọng là 3-40% cổ phiếu là cùng để chết đinh thôi còn đâu chúng ta phải cầm 6 70% tiền mặt đó là với thị trường nhé à, ờ, với các dòng cổ phiếu thì như nào trước hết là cổ phiếu dòng banh thì theo quan điểm cá nhân tôi đó, như Vietcombank trước đó tôi vẫn bảo tầm 85 86 là mắc rồi. Còn bây giờ thì Vietcombank thì thường nó điều chỉnh rất là ít. Có lẽ nó sẽ đi trong biên độ trên dưới 80 thôi. Nếu các bạn có thì các bạn canh bán ra thôi còn không nên canh mua đối với cổ phiếu ngân hàng công thương Đấy, ngân hàng công thương thì trước đó tôi vẫn nói với các bạn là nó có thể đi mắc là quanh 2930 nó cũng đã một lần đạt đến 288 rồi rất có thể nó có thể có nhịp dí cố lên 30 các bạn ờ, canh để chốt lời thôi nhá hiện nay giá đang 282 đối với BIDV BIDV thì chốt thì chốt rồi chốt 41 ờ, rồi thì chúng ta đứng ngoài thôi các bạn ờ, nói chung là hạn chế chết đinh bởi vì sau nhịp ờ, đi ngang cá nhân tôi đang nhìn thấy BIDV đang bị phân phối khá mạnh ở vùng giá 40 41 này sau nhịp phân phối thì chắc chắn là nó sẽ giảm thôi vấn đề là nó sẽ giảm về 36 34 hay là sâu hơn chúng ta chưa biết nhưng không phải vùng mua vùng mua trước đó này hai lần chúng ta đều mua quanh 30 thôi 29 30 đêm là vùng mua còn 40 mua gì ngắn hạn thì không có cửa bạn nhé ngắn hạn thì ngành ngân hàng thì tất nhiên là những ngân hàng nhà nước thì nó có những cái yếu tố hỗ trợ riêng nhưng nó vẫn gặp cái tình trạng chung đó là cái bức tranh nợ xấu sẽ ngày càng xấu hơn bất động sản các doanh nghiệp bất động sản mà có vấn đề giá bất động sản mà giảm thì tài sản sẽ thấp xuống giảm thì nợ xấu lại ngày một tăng trích lầm dự phòng tăng rồi lãi suất tăng thì nên giảm nói chung là quan điểm tôi thì năm 2022 là đỉnh cao lợi nhuận các ngân hàng rồi 2023, 2024, 2025 sẽ là những năm mà càng ngày lợi nhuận ngân hàng càng kém đi. Nên cổ phiếu ngân hàng có lẽ cũng tiếp tục đào chen thôi, chứ áp chen thì không có cửa. Vấn đề là đào chen thì chúng ta vẫn mua bán kiếm ra lợi nhuận bình thường bởi vì năm nào chả có sóng. Vấn đề là mua ở giá nào thôi. Đó, các bạn lưu ý. Ví dụ như BIDV thì hiện nay cứ dưới 30 các bạn mua thoải mái, lợi nhuận 25 30% thì kỳ vọng ok, chả vấn đề đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần thì tôi nghĩ là các bạn nên hạn chế bởi vì những cái bộc lộ khi thị trường uptrend thì các ngân hàng thương mại cổ phần họ tận dụng tối đa vốn thì họ tăng trưởng rất là mạnh vì họ đầu tư vào những cái đối tượng khách hàng nó có rủi ro hơn cho vay đấy à, nhưng mà khi mà thị trường ờ, downtrend thì nhóm ngân hàng thương mại cổ phần những cái xấu nó sẽ lòi ra chúng ta không thể biết được cũng như số liệu báo cáo tài chính thì tôi nghĩ là nó có nhiều cái nó không được quá là rõ ràng minh bạch à, ngân hàng thương mại cổ phần trong những ngân hàng lớn này các bạn có thể nhìn này ví dụ như Techcombank này cái vùng phục hồi hiện nay đang là 29 rồi tôi nghĩ Techcombank có thể mắc lên 32 năm nhưng không biết có lên được không đấy nếu bạn có thì có lẽ cũng nên thôi nghỉ thôi target của mô hình hai đáy này thì ờ, nó lên được đến 31 30 31 đối với VB này hôm cuối tuần chiếm sóng này Đấy. VB thì có lẽ vùng giá 20 21 là mắc thôi mà hiện nay giá 18 năm rồi các bạn không không nên kỳ vọng nhiều đối MBB này MBB thì đạt đạt mức hồi target kỳ vọng rồi 19 rồi nếu mà mắc thì MBB có thể lên được 21 nhưng tôi không tin tưởng khả năng này có lẽ các bạn chốt MBB ở 19 thôi quanh 19 19 năm thôi đối với Sacombank này Sacombank thì cá nhân tôi đánh giá vùng giá 23 24 này là vùng các bạn chốt thôi chốt nghỉ đi ra các bạn nhé các bạn đừng nhìn cái thông tin hỗ trợ thị trường bởi vì lúc nhà cái mà muốn chốt hàng thì đương nhiên nó phải đưa ra những thông tin tích cực nhưng lúc thông tin tích cực mà giá không tăng được thì đấy là lúc bị chốt lời các bạn nhé các bạn nên chốt chờ những cơ hội sau chờ nó điều chỉnh tôi nghĩ là với nếu ở với mức điều chỉnh ờ, từ 23 này mà Sacombank điều chỉnh thì nó hoàn toàn có thể về trở lại 20 là bình thường thậm chí sâu hơn đối với nhóm ờ, chứng khoán thì SSI này SI này thì nó hoàn toàn có thể tăng lên tầm 22 các bạn nhé. Như vậy vùng 21 22 các bạn canh chốt đi vùng này nó sẽ vừa là gặp cản mà vừa là gặp nguồn cung khá là lớn ở trên này đấy VND này VND thì sẽ có cái vùng 18 ờ, này 18 sẽ là một vùng cung rất là mạnh Nói chung là vùng ờ, quanh 18 17, 18 sẽ là một vùng cung rất là mạnh Cung hàng rất là mạnh Nên nếu các bạn có hàng thì cũng canh chốt quanh đây thôi nghỉ chờ mua lại thôi nếu trường hợp uh, xuống các bạn muốn chết đinh thì nó sẽ giảm xuống tầm độ 13 năm 13 đây sẽ là vùng các bạn có thể mua để chết đinh còn chưa hết chúng ta phải chờ xem nó đứng ở đâu nếu nó dừng ở 16 thì mức giảm nó khác nếu đỉnh của nó 16 thì nó hoàn toàn có thể giảm trở về 12 nhưng nếu đỉnh của nó lên đến 18 thì có lẽ nó chỉ giảm trở về tầm 14 thôi kiểu như vậy chúng ta phải chờ thôi chưa biết được đối với chứng khoán Hồ Chí Minh HSC HSC này cái khu vực 24 25 cũng là khu vực chốt lời thôi các bạn có thì chốt thôi nghỉ thôi Đó. trường nếu nó điều chỉnh thì khu vực 20 các bạn có thể mua chết đinh còn nếu mà xa hơn nó có thể về 18 cơ nói chung là dưới 20 mới tính còn 24 25 các bạn cứ chốt đứng ngoài là tính sau giờ không phải lúc để mua đối với chứng khoán bản Việt đấy trước đó tôi cũng có nói này bản Việt tầm 2930 là tầm sẽ gặp lực chốt lời rất là mạnh hiện nay đang 27 rồi các bạn chờ để chốt lời thôi đối với chứng khoán ờ, Sài Gòn SHS này đây chứng khoán Sài Gòn lên tầm 10 10.5 này cao thì lên được 11 cái khu vực này chốt lời rất là mạnh các bạn chốt lời đi ra đã nhé không không kỳ vọng nhiều đối với nhóm cổ phiếu uh, bất động sản họ nhà vick trước này vick này đấy khu vực trước đó này quanh 70 tôi nói rồi nó đi xuống thế mà không vấn đề gì vick thì hiện nay đang có một cái hỗ trợ 60 nhưng mà nhưng mà với thế đồ thị này thì có lẽ chúng ta kỳ vọng nó tạo mô hình hai đáy cơ nên có lẽ nếu mà VIX về tầm 55 giờ xuống thì các bạn có thể mua đấy kỳ vọng hướng trở về 70 còn nếu không chúng ta đứng ngoài thôi chốt lời xong thì nghỉ thôi VHM VHM thì đang về cái khu vực hỗ trợ nhé nếu VHM về tầm 47 48 đây là khu vực quý vị có thể tham gia mua được với kỳ vọng giá tăng trở lại 60. Với các ờ, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp VGC, VGC thì có lẽ cái khu vực 46 ờ, 47 này quý vị nên canh chốt. Hiện nay nó đã có lung lên 44 rồi tuần sau hoàn toàn có thể nó dướn cố lên được còn nếu không quý vị chốt ở 4445 này cũng ok lắm rồi nếu quý vị mua theo index ngày mà index quanh 900 tôi khuyến nghị lúc đấy giá nó chỉ có hai mấy thế mà 27 28 thế mà 45 cũng một mức lời 4 50 phần trăm này KBC này Kinh Bắc Đấy, cái khu vực 24 này là khu vực bán rất là mạnh mắc thì lên được 27 nhưng tôi không đặt nhiều kỳ vọng vào 27 đâu tôi nghĩ khu vực quanh 24 vẽ chốt rồi nghỉ đi nhé từ 14 lên 24 nó cũng là một mức tăng rất là mạnh muốn tăng tiếp nó cần tích lũy mất thời gian tôi tôi kỳ vọng kinh Bắc có thể điều chỉnh giảm về quanh 18 trước khi có thể vào sóng tăng được lên 27 đối với nhóm ờ, cổ phiếu bất động sản mà có thiên hướng đầu cơ ví dụ như DG này DG thì hiện nay cái khu vực 19 này thì không rõ ràng lắm nếu nó dướn cố qua 20 nó có thể hướng về vùng giá 25 Đấy, quý vị đối với những tàu siêu tốc này thì hên xui thôi từ 10 ờ, lên rồi từ 10 lên 20 cũng đạt kỳ vọng nếu nó vượt qua đây thì không thể biết được cái này thì quý vị phải tự cân nhắc thôi lời đến đâu chúng ta cảm thấy đủ thì chúng ta dừng biết đủ là đủ thôi đối như cổ phiếu CO e sell này sell e thì theo tôi khu vực 26 28 này là khu vực quý vị nên bán hết hàng đi không kỳ vọng nhiều đâu nó không có cửa để tăng mạnh nữa đâu cũng như nó tăng từ 8 lên không không không kỳ vọng gì nhiều đâu quý vị nên bán tránh Tránh trường hợp nay mai lại cắt lỗ khi nó rơi về trở lại 10. Vì quý vị biết bộ đôi ờ, CEO với lại DG này khi nó quanh 10 dưới 10 tôi bảo lúc đấy là món quà thượng đế tặng mà. Các bạn phải dũng cảm mà mua, còn giờ thì đương nhiên ai là người biết điểm dừng thì người đó sẽ là người giữ được lợi nhuận thôi. Còn quý vị bảo nếu chốt nó tăng tiếp là nào, tăng tiếp thì thôi, lộc bất tận hưởng mà, đúng không? Trong đầu tư chúng ta có thể mất cơ hội nhưng đừng để mất tiền còn nếu các bạn đầu tư thì nó liên tục có cơ hội năm hai ba sóng là bình thường có thể các bạn năm chỉ đánh được một sóng thôi đầu tư một lần thôi chứ còn các bạn muốn đầu tư mọi cơ hội thế mỗi năm các bạn x 3 x 5 tài khoản là không có đâu không đơn giản như vậy nhé hoặc là DXG này đất xanh này bởi vì những doanh nghiệp bất động sản sẽ rất là khó khăn Đất xanh hiện nay cũng thể đang gặp cản rất mạnh quanh 16, 17. Nên nếu các bạn có hàng thì thì chốt thôi, nghỉ thôi. Việc nó tăng cũng từ mức 8 lên thì cũng không hề thấp nữa. Bây giờ cái quá trình kéo xả nhà cái đang khá rõ. Còn đến lúc sau nó lại quay về mệnh là bình thường, 10, 11 là bình thường gì đó. Nếu các bạn tiếp tục tin tưởng vào doanh nghiệp làm ăn tốt thì các bạn lại chờ mua tại những vùng giá thấp hơn. Thế thôi. Đối với nhóm xây dựng đầu tư công VCG VCG sẽ gặp cung rất mạnh ở 21 trước mắt thì cái khu vực 19 này cũng sẽ là một vùng cung rất mạnh tôi nghĩ là với cái việc kéo xả luân phiên thì VCG hoàn toàn có thể dướn qua 19 có thể tiến đến khu vực 21 Đấy, quý vị canh đang ở khu vực tiến vào khu vực để các bạn bán hàng thôi không phải mua nhé HBC HBC lần trước thì chạm đến kháng cự 12 quay đầu rồi. Nếu vượt qua 12 HBC lên được 14 thôi. Như vậy quý vị buộc phải lựa chọn thôi. Nó vượt hay không thì tôi cũng không thể biết được. Nhưng mà cái rủi ro nếu quay đầu giảm trở lại thì đương nhiên là nó sẽ về dưới mệnh là đương nhiên rồi. Bây giờ quý vị buộc phải cân nhắc giá hiện tại đang 11 các bạn có lẽ nên chờ với những tin tức đầu tư công thì nó hoàn toàn có thể dướn cố lên được 14 nếu lên 14 các bạn nên cắt hết đi đối ứng cổ phiếu Licoji Licoji thì đang gặp kháng cự ở vùng giá 8.5 này quanh 8.59 có lẽ là khu vực các bạn nên bán chờ cơ hội sau ngân hàng rồi, chứng khoán rồi, bất động sản rồi đúng không? Đối với nhóm thép đi. Đối với nhóm thép này thì ờ, Hòa Phát này. Hòa Phát thì đang bắt đầu gặp kháng cự ở quanh 20. Vượt qua 20 này Hòa Phát có thể lên 22 là mắc thôi. Như vậy khu vực 20 22 là khu vực các bạn bán thôi nhé. Không mua. Trường ngược lại nếu Hòa Phát điều chỉnh thì khu vực quanh 17 mới là khu vực các bạn có thể mua để chết đinh. Còn nếu trường hợp mạnh thì Hòa Phát hoàn toàn có thể quay trở lại khu vực 16. Đó. Ở 16 17 các bạn uh, mua, còn trên 20 22 các bạn bán, tạm thời là như vậy. Đối với hoa sen Hoa sen thì có lẽ sẽ tiếp tục hướng về vùng giá 14 15. Đây sẽ là một khu vực mà gặp lực cung rất là mạnh, rất là khó qua. Các bạn có thì canh để chốt thôi nhé. 14 năm đến 15. 15 năm thì chính xác hơn. 14 năm đến 15 năm. Đây là khu vực các bạn canh chốt lời rồi nhỉ. Đối với Nam Kim. Nam Kim thì có lẽ nó sẽ tiếp tục hướng về vùng giá đây. 15, 15, 16. Đây sẽ khu vực ờ, có thể hướng đến nhưng mà trước khi hướng đến được 15 16 nó phải vượt qua 13 năm đã Đấy. cái này thì chúng ta chờ đợi thêm thôi đối với nhóm cổ phiếu dầu khí thì anh cả dầu khí là gat thì có lẽ là chúng ta không tham chiến rồi nó tương tự như Vietcombank thôi gat vẫn đang tích lũy theo tôi thì gat rất là tốt nhưng mà nếu với tình hình thị trường chung thì đang bị định giá cao thứ hai là những cái mỏ dầu khí cũ của gat thì bây giờ nó cũng đã đang vơi Ờ, đang ờ, bị cạn kiệt mà mỏ mới thì chưa được đầu tư mới do vậy cái doanh thu và lợi nhuận của GAT khó có khả năng tăng trưởng đối với ờ, PVS thì đương nhiên PVS thuộc tập đoàn dầu khí nó cũng tương tự thôi nếu mà GAT không đầu tư mới thì PVS lấy đâu ra việc mới để làm lấy đâu ra lợi nhuận cao đột biến do vậy khả năng nó cũng đi loằng ngoằng ở đây thôi cận trên thì 24 cận rưỡi thì 20 đi ngang thôi không có gì để bàn cả PVD nước ngoài thì mua dòng rất là mạnh nhưng họ hướng đến tương lai cơ còn hiện tại thì PVD khi nó phục hồi lên khu vực 18 19 này sẽ gặp lực bán rất là mạnh quý có thì ông bán hàng thôi nhé không kỳ vọng nhiều đối với bsr theo tôi thì bsr khá là tốt nhưng mà đang được định giá khá là thấp nhưng mà đương nhiên nó cũng gặp cái cản ngắn hạn ngắn hạn ở 16 vượt qua 16 thì lên 18 thôi tôi nghĩ là khu vực uh, hiện tại nếu quý vị cầm thì quý vị canh br lên 16 quý vị bán đi chờ mua lại những vùng giá thấp hơn tôi thì kỳ vọng nó có thể điều chỉnh được về dưới 13 thậm chí 12 đây sẽ là một khu vực mua tốt còn nếu mà các bạn mua dài hạn thì dài liệu các bạn có cầm được không nếu các bạn mua dài hạn các bạn nhắm mắt mua 14 này cũng được theo tôi việc br quay trở lại đỉnh 34 thậm chí vượt cả đỉnh này trong vòng 2-3 năm tới là bình thường nhưng ngược lại bạn mua 14 giá xuống 10 bạn chịu được không? Hoặc là giá xuống 8 bạn có chịu được không? Hay lúc bạn mua 14 bạn bảo em cầm lên 40. Ok, cầm được. 2 3 năm tới khi nào có giá 40 bạn chốt. Nhưng mà ngược lại, bạn mua 14 giá xuống 10 bạn ra bạn cắt lỗ thì nó rất là ngớ ngẩn. Bởi vì cổ phiếu đã được định giá thấp rồi. Bạn mua một cái ô tô giá trị thực là 1 tỷ, bạn mua 400 triệu giá xuống 300 bạn vẫn cắt lỗ thì chịu. Cái đấy chịu đầu tư nhé bạn mua vì cái gì thì bạn cắt vì cái đó bạn phải rất là rõ quan điểm là như vậy nhé các bạn mua vì lướt sóng vì t cộng thì t cộng các bạn bán lỗi lãi bán đã xác định ban đầu là mua t 3 hay t 3 bán mua t 10 thì t 10 bán mua vì định giá thấp thì bao giờ nó định giá cao thì bán đó còn mua vì vn index thì bao giờ vn index tăng thì mua vn index giảm thì cắt các bạn phải đầu tư rất là rõ các bạn bởi vì cổ phiếu không phải cổ phiếu nào cũng biến động hoàn toàn theo VN Index đâu. Có lúc thị trường chung đi ngang, cổ phiếu vẫn tăng x2 x3 là bình thường. Có lúc thị trường chung giảm vẫn có cổ phiếu tăng. Nên đầu tư ngoài việc phân tích chỉ số chung via thị trường VN Index thì các bạn phải phân tích trực tiếp về cổ phiếu của mình, cái ngành nghề đấy của mình. Có những cổ phiếu đấy, giá trị thực, các giá trị thực thì là giá trị các bạn tính ra được. Đấy dựa vào hiện nay chúng ta biết là có những phương pháp định giá dựa vào PB, dựa vào PE, dựa vào cái tiềm năng tăng trưởng hay dựa vào dòng tiền kiểu như vậy thì các bạn phải học học một cách bài bản để các bạn được tính tính định giá và các bạn làm sao cố gắng mua một doanh nghiệp là 10 đồng với giá 5 đồng thôi đấy là các bạn lợi còn có những doanh nghiệp trên sàn tôi thật có những thời điểm bán với giá 3 đồng luôn các bạn không mua nhưng lúc đấy các bạn mua lúc nào tôi thấy đa phần các bạn là khi doanh nghiệp 10 đồng các bạn trả giá 30 đồng cơ các bạn mua như vậy các bạn đầu tư lỗ chắc lỗ chặt luôn chả có gì phải bàn nữa cả đúng chưa ạ do vậy trong đầu tư chúng ta phải hết sức lưu ý đầu tư thì các bạn nên nên nên bỏ thời gian để học nên đọc nhiều sách vào nên tìm hiểu một cách bài bản nên học cả phân tích cơ bản, học cả phân tích kỹ thuật. Chứ các bạn đừng vào đầu tư tung đồng xu. Đừng theo kiểu là nhóm này tư vấn nhóm kia, tư vấn nhóm này VIP, nhóm kia VIP. Theo tôi, nếu mà những cái tư vấn nào kiểu như qua đây thì đến đây, ờ, nếu mà phá đây thì đến đây, tôi là thật nhận định kiểu đấy trẻ con nó cũng làm được. Ai chả biết là phá đây thì đến đây, qua đây đến đây. Nhưng thời điểm này là canh mua hay canh bán. Lúc đã canh bán thì tuyệt đối không mua lúc là canh mua thì tuyệt đối không bán các bạn biết đấy tại thời điểm cổ phiếu định giá vùng thấp có rồi các bạn thấy tôi khuyến nghị bán không tôi khuyến nghị các bạn chỉ mua thôi đúng ngay cả là đây ngay cả SI từ lúc 17 18 tôi đã khuyến nghị các bạn mua rồi không phải là đến đấy tôi không khuyến nghị đâu không đến đấy tôi càng khuyến nghị mua mạnh vấn đề chỉ một chiều thôi chứ còn đương nhiên là mua 13 14 thì các bạn là quá là may mắn rồi nhưng mà nếu các bạn có mua 17, 18 thì bây giờ các bạn đâu có lỗ đâu. Lỗi lãi nó đều mang tính thời điểm hết. Tất nhiên là chúng ta chưa tối đa hóa lợi nhuận. Trong một năm bất thường như năm nay thì việc bạn có lợi nhuận đã là phải chúc mừng bạn rồi. Tôi thật. Còn ngay cả bản thân tôi cũng thế thôi. Tôi đưa ra mục tiêu lợi nhuận rất nhiều năm, rất ít năm là dưới 3%. Nhưng năm nay chính xác là không đạt. Đa phần tôi và khách hàng của tôi năm nay lợi nhuận đều ở mức là 20 đến 25%. Thật sự là cũng không vui vì nó không đạt được chỉ tiêu. Nhưng mà nhìn trong bối cảnh chung như thị trường năm nay thì cũng phải chấp nhận thôi. Còn những năm bình thường thì kể cả 50% x2 tài khoản, x3 tài khoản là bình thường. Nhưng năm nay thật sự nó có một cái là chính xác là cái trái phiếu và cái việc giải chéo chấp là tôi không lường hết được. Tôi không lường trước khả năng nó sẽ mạnh mẽ đến như vậy. Và tất nhiên là bị hơi hớ cái này là trong đầu tư chúng ta không thể đúng mãi được vẫn có những trận chúng ta sai nếu năm nay mà thế thế giới cũng xấu cũng khủng hoảng thì tôi nghĩ là có lẽ tôi đã tránh được bão nhưng mà năm nay thế giới thì cũng là biến động bình thường mà nếu các bạn theo dõi tôi lâu các bạn biết tôi nhận định phân tích Dow Jones gần như sát ván luôn lúc Dow Jones này 29kx này tôi khuyến nghị lúc đấy chỉ có mua thôi Dow Jones sẽ ít nhất tăng trở lại 33 34 ngàn kết quả tăng trở lại đến 348 rất là sát nhưng mà viêng vn đách thì đúng chạy qua được đến cái quả nó xuống đến cái quả phá được 900 này thật sự là quá quá là ảo diệu nhưng ngược lại khi vn đách xuống đến dưới thì chính tôi cũng đưa ra cho các bạn kể cả khi mà vn đách xuống đến quanh 900 này thì lúc đó tôi cũng nói với các bạn là đây là cơ hội trời cho mà trong đầu tư thì các bạn không thể biết được là lúc nào trăm phần trăm nhưng lúc đó tôi có thống kê cho các bạn đưa ra 8 cái luận điểm mà tôi chỉ ra là VN-Index sẽ tăng, không phải là giảm. Đấy. Thì đến thời điểm này các bạn biết đấy, nó chỉ trước phiên thị trường giảm điểm cuối cùng một phiên, sau đó đảo chiều. Thời điểm đó tôi có thống kê cho các bạn tất cả những luận điểm chỉ ra là VN-Index sẽ tăng. Tức là các bạn phải hiểu là lúc index ở 900 thì các Chuyên gia ở đâu? Các broker VIP ở đâu? Đến lúc lên nghìn một bắt đầu nhảy ra mọc như mưa sau nấm. Vẽ mãi ra là xé thế nọ, xé thế kia. Thế nếu nó không như thế thì làm thế nào? Đồng ý cổ phiếu vẫn có thể tăng tiếp. Nhưng trước khi tăng nó điều chỉnh, liệu lúc đó các bạn có khuyến nghị khách hàng tiếp tục nắm giữ hay không? Hay đến khi đó phải khuyến nghị khách hàng cắt. Trong đầu tư cứ mua và cắt. Thật sự đấy là con đường nhanh nhất để các bạn đi đến cháy tài khoản trong đầu tư nó là như vậy một năm các bạn có thể chỉ tham gia một hai sóng thôi có thể một năm nó có ba bốn sóng các bạn chỉ tham gia được một sóng cũng được nhưng tham gia được thì phải có tiền còn lúc nào ở thị trường không không làm được đâu đúng trong mọi hoàn cảnh không có đâu không có tôi thật đấy. chứng khoán Việt Nam nó có nhiều yếu tố nó bất thường hơn rất nhiều thực ra phân tích tốt nhất của tôi là phân tích kỹ thuật sản phẩm phân tích tốt nhất của tôi là vàng chứ không phải là chứng khoán Việt Nam đâu vàng quốc tế luôn đó trong khi trong đầu tư cũng thế thôi tôi có định hình ra cái phương pháp riêng của mình cái quản trị vốn áp dụng được trên mọi thị trường mỗi thị trường đều đưa ra được một cái tỷ lệ quản trị vốn riêng trước khi trước khi bạn muốn chiến thắng thì bạn phải đảm bảo là bạn luôn sống sót kể cả trường hợp xấu nhất thì bạn mới có được mặt bạn luôn phải là người có mặt khi thị trường đến ngày giải phóng, đến ngày chiến thắng. Đó là về cái ờ, thị trường của chúng ta, về VN Index. Thì tiện đây thì tôi cũng thông báo luôn là có rất nhiều bạn là đề nghị tôi là đào tạo. Do vậy 3 năm rồi tôi không đào tạo một chút nào, chính xác là thế. Thì Năm nay tôi có mở một khóa đào tạo về cuối cuối năm. Ngày 25 tháng 12 này thì chính thức khai giảng. Bạn nhé. Bạn nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với tôi. À, theo số điện thoại mà tôi để ờ, lại ở đây. À, nội dung khóa đào tạo này thì cũng sẽ nói luôn. Thứ nhất là có phần ờ, phương pháp quản trị vốn và phương pháp phân tích định lượng áp dụng trên các thị trường, thị trường chứng khoán, thị trường ờ, vàng, thị trường forex và thị trường coi. áp dụng trên mọi thị trường. Cái này đây là cái phần riêng từ cái kỹ thuật thực chiến của tôi đưa ra. Các bạn sẽ không tìm thấy bất cứ sách nào viết về cái này. Thực ra thì chính tôi cũng không có nhu cầu đào tạo đâu, nhưng mà có quá nhiều bạn uh, yêu cầu thì tôi cũng đào tạo thôi. Tôi đào tạo một mở một lớp trong năm nay, năm sau thì tôi cũng không hứa trước được năm nay tôi đã hướng các bạn là mở một lớp thì tôi mở một lớp thôi chứ còn năm sau thì có lẽ tôi cũng sẽ không đào tạo đâu tôi không trong phần này thì nó cũng có những cái về cơ bản các bạn sẽ được đào tạo từ phân tích kỹ thuật từ phân tích là cơ bản và đặc biệt là cách xác định cái vùng đỉnh vùng đáy của thị trường không phải tự nhiên tự nhiên các bạn thấy là hầu hết vùng đỉnh hoặc vùng đáy tôi đều có thể xác định được không phải đoán đoán thì đoán làm sao được đúng đúng một hai lần thôi chứ đúng không ạ và quyền lợi các bạn học viên thì sau khi học các bạn sẽ được vào một cái group riêng group này tôi tư vấn miễn phí và theo các bạn tôi đào gạo các bạn để thành tài thôi chứ còn thì à, tất cả những cái gì cần thì tôi sẽ đều tư vấn trên đây ngay cả những lúc thị trường vn index như thế nào và nếu các bạn học xong các bạn cảm thấy khóa học không thỏa mãn các bạn nhắn tin cho tôi tôi hoàn lại 100% học phí còn các bạn à, có thể theo dõi tôi theo dõi chất lượng những bài viết đó trên trang sách review đây các bạn cứ đánh trading pro vào thì nó sẽ ra thôi đấy các bạn nhìn thấy những cái vùng khi vn index tạo đáy này hay là kể cả ngày vn index ở đỉnh này dow jones ở đỉnh này đây, ngày uh, à, VN-Index của chúng ta ở vùng đỉnh này. Tôi phân tích xong thị trường không xuống luôn mà, nhưng 3 tháng sau, 2 tháng sau nó xuống này. Đấy các bạn nhìn thấy. Vùng đỉnh tôi chỉ khuyến nghị bán thôi, không có mua miếc gì ở đây hết. Ngay cả Dow Jones cũng vậy thôi. Bữa tiệc miễn phí đã kết thúc. Tôi phân tích cái bữa tiệc miễn phí kết thúc từ tháng 12 năm 2021 rồi. Đến cuối năm nay các chuyên gia mới nói đến tiền đắt cái đấy nó quá muộn rồi lúc đấy Dow Jones lại quay đầu đi lên rồi đúng không ạ lúc Dow Jones 29 30 nghìn các chuyên gia phân tích tiền đắt phân tích là thị trường xấu chứ đúng lúc các chuyên gia phân tích xấu nó đi lên giữa cái lý thuyết và cái thực tế nó rất là khác nhau các bạn phải hiểu lý thuyết nó là một chuyện giống như chúng ta đi học ạ một lớp chỉ có một vài người học giỏi thôi chúng ta cùng sách cùng thầy đấy nếu ai học cũng giỏi thì nói chuyện làm gì chỉ có một vài người học giỏi thôi những người học giỏi ngoài cái trí thông minh của họ đa phần là họ có phương pháp phù hợp họ được hướng dẫn bởi những người thầy giỏi và với cái phương pháp phù hợp với họ trong đầu tư cũng thế thôi các bạn trước khi đầu tư tôi khuyên các bạn là chúng ta nên học các bạn học bằng cách nào cũng được các bạn đọc nhiều sách học những người thành công đấy trau dồi kiến thức kỹ năng các bạn học đọc càng nhiều càng tốt nếu mà các bạn mỗi tuần các bạn đọc một đường một cuốn sách thì tuyệt vời, sách gì cũng được. Còn nếu các bạn đầu tư trên thị trường tài chính thì nên đọc về sách tài chính. Còn khách về những người nổi tiếng, sách về kể cả là những sách về kỹ năng sống các kiểu, các bạn đọc gì cũng tốt. Còn nếu không thì các bạn ít nhất các bạn phải đọc được mỗi tháng một cuốn sách, một năm 12 cuốn. Các bạn đọc 10 năm các bạn sẽ đọc được 120 cuốn. Như vậy thì kiến thức các bạn nó sẽ rất là phong phú. Trong đầu tư thì các bạn nên nhớ là trước hết phải dựa vào mình. Vì tiền tiền của mình mà, quyết định của mình mà. Thắng thua là do mình quyết định. Thắng không phải mình thiên tài, thua không phải là mình kém. Các bạn phải hiểu như thế. Kinh nghiệm, có rất nhiều người bảo tôi có rất nhiều năm kinh nghiệm nhưng hỏi ra toàn kinh nghiệm thua cuộc. Thực ra các bạn phải hiểu là kinh nghiệm của những người thua cuộc thì không có một cái đồng xu lẻ nào đáng giá cả. Bởi vì từ những cái trận thua đó họ có rút ra và quay trở lại guồng quay chiến thắng được hay không? Kinh nghiệm chiến thắng, kinh nghiệm thua cuộc nha thì không áp dụng cho thành công. Nhưng những người mà đúc rút từ những trận chiến thua sau đó quay ra được cái phương pháp thành công thì đấy mới là những kinh nghiệm đáng quý. Ok, à, tôi xin dừng buổi uh, phân tích nhận định ở đây. À, chúng ta đang bước vào những cái ngày cuối cùng của năm 2022 rồi. Các bạn đầu tư trên thị trường thì thời điểm này, theo tôi các bạn hết sức cẩn thận. Thị trường cũng vừa trải qua một đợt phục hồi, nó cũng không phải là ít. Đa phần các cổ phiếu đều tăng từ mức 50-70%. Cá biệt có một vài cổ phiếu thì tăng trên trăm phần trăm. Đây là một mức mà tăng không không hề ít. Có thể nó vẫn còn tăng tiếp nhưng trước khi tăng tiếp nó vẫn phải trải qua những đợt điều chỉnh tích lũy đó, nên các bạn hết sức cân nhắc. Ừ, các bạn ờ, ở thời điểm này thì nếu nắm giữ cổ phiếu các bạn nên cơ cấu ở mức 3 40% thôi và cũng nên canh chốt lời nếu gặp những vùng giá phù hợp. Năm sau chúng ta đánh tiếp, chờ một đợt thị trường định hình lại, tích lũy lại chúng ta đầu tư tiếp. Chứ các bạn ờ, đừng cố để kiếm cái Tết, phải không cẩn thận lại mất Tết cả năm. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.